từ từ từ từ tôi máu ấy. chết chưa chết chưa hai ông này thì chứ có ấp dùm ớt bấm vào kìa bơm máu à scope 3 vẫn còn hơi hơi hơi ấy này đối với mình là scope 3 vẫn còn hơi căng này có cái đồ ra đó top. Ôi dồi mình đang cầm súng nhầm nguy hiểm quá, Lên đạn kiểu này hay bị hay bị móc lắm Đi bò kìa mọi người, túi được không nó qua rồi nó cái bên chạy nó cái bên chạy từ đó từ đó có thằng chạy xuống rồi cứu đi cứu đi cứu bò vô them up. nó kìa ai vậy hai tim hai tim khác nhau Hi. con thằng ấy đúng rồi chứ tôi ơi giờ chứ chạy qua đây tới đây nhanh vậy thấy không mấy cái bò kia mà kia này thằng này lắm Ой жиж. Манай хоёр даа цугай бас. Да да да да да, máu chết chưa hai ông này thiệt chứ bóp là bóp ớp bắn qua kìa cầu chết đồng rồi cắt bỏ bò nha ném chỉ móc được ừ, thằng nó nóc rồi còn chạy xe đâu nữa oh buat buat buat buat Gue dipakai kuno gue dari mana ya orangnya? stone, stone, stone, berapa, stone, berapa? stone, batu. I got supplies. Arah berapa? Enemies ahead. Sana bukan? Bawah ada dua. Oh iya, oh, iya, oh iya. itu tuh lari lari lari lari lari. lari. Oh, dia masuk dia masuk rumah. Ya tuh nih kita kita. Oh. Sniper tuh, bicar tuh. Wih, mantap. That's so cool. Waduh, bawah dan. Aduh, mati gue. I see. Mati. Iya. Yeah. What are you doing there? Dah, chicken. Mati dia. dia